nghe nói cà mau xa lắm ở cuối cùng ban đồ việt nam ngại chi đường xa không tới về để nói với nhau mấy lời xuôi mai dèo sông ông đốc, đêm trắng kia tới chợ cà mau xuồng ghe ngày đêm không ngớt người cà cái nước đầm rơi nghe ai ru con ơi thương em đừng để duyên lỡ thời tội nghiệp ghê nghe sách xe con tìm tôi chừng nào về năm cao